trong phần header chúng ta có thể đánh một dòng chữ như là trường đại học đại học quốc gia đại học quốc gia hà nội đại học xã hội và nhân văn Đấy. trong cái phần này các em cũng chỉnh sửa ở ờ, căn giữa căn phải như là chúng ta đã làm ở phần bên kia Đấy, các bạn chú ý như thế nhé thì khi mà chúng ta đóng lại à, ờ, thầy đóng lại sau khi ta nhập xong rồi trong đây nó sẽ cho chúng ta đóng lại phần vuốt này cũng biết là bản này cái thầy cài nó bị làm sao Đó. đợi thời tí nhá rồi đóng lại cái này của thầy bị uh, hack mất rồi các em có còn thấy cái nút mà vừa xong lúc nãy nó hiện ra được không đấy Út, đây để nó trên kia nhá đại học quốc gia hà nội sau nhập xong thì chúng ta đóng nút này lại đấy thì chúng ta sẽ thấy là trong tài liệu của chúng ta có chữ có phần trên này phần trên này là không sửa được nữa và chúng ta muốn sửa lại chúng ta lại phải vào insert và chúng ta vào header này của thầy nó cái CVS là một cái mới chúng ta lưu vào desktop nhé Đấy. Sau khi trình bày xong thì chúng ta đóng cái này lại và chúng ta xuống dưới chúng ta trình bày các bạn chú ý ở trên này các bạn cũng có thể chèn thêm các hình ảnh cho nó ví dụ như là chúng ta có thể chọn uh, một cái ờ, đường kẻ giữ ship cho nó thẳng chúng ta có thể điều chỉnh cái đường kẻ này vân vân Đấy bên này chúng ta có thể chèn các hộp ví dụ chúng ta có thể chèn những cái gì đó hoặc là chúng ta cho nền của nó tràn ra sang hai bên ví dụ như chúng ta muốn chèn cho nó một cái màu khác à, thầy cho màu chúng ta vẽ từ đầu này đó vẽ đến đây sau đó thì chúng ta điều chỉnh nó chúng ta có thể send back và lúc này chúng ta có thể add deck và cái, cái phần dưới ta bỏ đi và leveling trường đại học quốc gia hà nội Đấy, ví dụ chúng ta muốn trình bày như này các bạn hiểu chưa Đấy, chúng ta trình bày như này cũng là một cách chúng ta chọn cái nút uh, có chữ là design chúng ta đóng lại Đấy, thì nó sẽ có một cái header phía trên rồi phần footer ví dụ thầy trình bày như này nhé rồi chúng ta xuống footer rồi chúng ta xuống footer footer chúng ta có thể chọn đây tại đây các bạn có thể ghi chữ là trang hai chấm các bạn chèn số vào cho thầy đấy ví dụ như ở chỗ phần này chúng ta chèn như này trang số 1 sau khi trang số 1 xong các bạn đóng này lại các bạn nhìn thấy ở đây là trang 1 và xuống dòng nữa nếu như bạn thấy trong phần border trong phần border ví dụ như này nhá thầy có một uh, thầy xuống trang thứ hai các bạn nhìn nhé enter xuống trang thứ hai đấy thì nó lại tiếp tục cái header đấy đúng không rồi cuối cùng này chúng ta nhìn thấy này trang số 3 đây thì nó sẽ tự động cho chúng ta là chữ số là trang số 3 đấy văn bản của chúng ta sẽ có hai phần khi in ra nhá khi in ra thì nó sẽ đúng màu sắc và chữ ở trên này còn bình thường trong chế độ mà các em xem thì nó như vậy chúng ta có thể xem view ờ, chúng ta có thể chọn cho thầy là nhiều trang đấy thì chúng ta nhìn thấy là các trang đây đó đấy, chúng ta chọn hôm trước thầy nói rồi chọn xem một trang xem nhiều trang vân vân chúng ta nhấp vào đây nó sẽ hiện cho chúng ta là ba trang các lâm nhớ chưa rồi bây giờ chúng ta lại trở về về đầu Đó. chúng ta có thể làm những cái ờ, thứ khác cho nó chúng ta chọn view chúng lại về một trang to lên thì đây là phần body phần body nó không bị che mờ Đấy, chúng ta có thể copy chữ vân vân vào ví dụ thầy lười đánh chữ thầy có thể có văn bản trên mạng ví dụ thầy vào đây thì copy văn bản ví dụ như thế các em có thể copy copy vào trình bày nhá ví dụ đấy nhá đấy đấy đấy đấy, đấy. rồi đấy, chúng ta nhìn thấy chưa đấy và các bạn chú ý cho thầy nhá ví dụ thầy ôn lại cho chúng ta cái phần à, làm style đây là chữ ờ, phong chữ Arial để chúng ta có thể à, format cho nó chúng ta đặt nội dung new chúng ta đánh đánh là nội dung đây là một style mới chúng ta chuyển sang phong tham new roman chúng ta chọn cỡ 14 hay 13 đấy đấy là cỡ và chúng ta chọn là căn đều còn đây là dòng thưa dòng dày dòng mau thưa đấy là thưa này đấy thưa hơn nhá vào lớp đi em rồi bây giờ thầy sẽ nhắc từng phần một Thầy chọn từng câu văn bản Thầy chọn nội dung Đấy nó đã đưa được cho chúng ta về một cái dòng chữ dễ đọc hơn Đấy, cả lớp nhìn thấy không nha dưới này chưa được apply chúng ta chọn vào đây Đấy, và chúng ta chọn hết Đấy, lúc này văn bản nó rất là đẹp thầy có thể chọn hết đến đây Đấy, để chúng ta nhìn thấy là chữ của chúng ta đã khác đúng không các lớp chú ý nhá rồi bây giờ các bạn vào làm footer and header cho thầy bây giờ trong này chúng ta có thể trình bày vân vân tùy ý chúng ta trong phần border à, body Đấy. trong phần body của nó nha là thân thân của văn bản ok đấy là phần uh, thầy dạy xong cái phần uh, làm footer and header bây giờ thầy sẽ nói cho các em một cái phần nữa cái uh, máy của thầy nó ấy một thời nó hơi bị uh, chậm nào bây giờ các bạn chú ý này bây giờ chúng ta sẽ làm cái chữ hoa đầu dòng chữ hoa đầu dòng cho cái phần ờ, thân chương trình ví dụ như chỗ này phát biểu tại buổi làm việc giám đốc đại quốc gia này chẳng hạn thì các bạn chú ý vào cho thầy chúng ta có thể tạo trong nội dung cũng được mà tạo ngoài cũng được ở ngoài thì chúng ta phải làm thủ công tức là chúng ta làm thủ công từng dòng một chúng ta có thể vào nội dung chúng ta sửa modify chúng ta chọn format cho thầy chọn format cho thầy ờ, trên này sẽ là thầy xem nào Đấy. đầu tiên thầy làm thủ công trước đã nhá ở đây chúng ta chú ý cho thầy có cái phần là add drop cap là một cái chữ thả ví dụ ta nhấp vào đây ta thấy này đây đây là drop cap của chúng ta đấy xong rồi xuống một chỗ khác ví dụ chỗ này chúng ta cho thêm vào đó ví dụ như thế thì chúng ta sẽ thấy là cái chữ đầu dòng của chúng ta như này cả lớp nhớ chưa đấy đấy là phần làm chữ hoa đầu dòng các bạn chú ý cho thầy nhé làm chữ hoa đầu dòng còn chọn ở trong này là nó sẽ ra các kiểu style của nó phần body ở chỗ chữ hoa đầu dòng này chúng ta có thể là drop cap option ở đây các bạn vì ở đây mặc định của nó là ba dòng tức là chữ to này nó sẽ chiếm ba dòng của chữ con 1 2 3 thì chúng ta muốn nó nhỏ hơn chúng ta có thể chọn lên hai dòng Đấy, thì chữ P lúc này nó sẽ nhỏ lại các lâm nhớ chưa nhá nhớ cho thầy là làm chỗ này nó nhỏ lại cho thầy đấy ví dụ như thế đây là cách trình bày văn bản thôi không có gì gọi là cái cái này các em đã đọc báo rồi các em đã thấy rồi ờ, đôi khi người ta lại muốn trình bày như vậy đấy thế còn cả lớp chú ý này phần uh, distance from text các bạn trật tự cho các bạn ở dưới nhá phần distance from text cái chỗ này là khoảng cách chữ nó cách xa với cái chữ đầu dòng đấy ví dụ ở đây có hai dòng các bạn có thể uh, thầy tăng cái này lên thì nó sẽ thầy cho 0,5 0,5 cm thì các bạn sẽ thấy là chữ nó sẽ cách khỏi cái cái chữ B này đấy cách ra và lúc nãy là thầy đặt nằm hai bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy này chúng ta lại sửa lại Đấy, dòng 3 thì nó sẽ cách với chỗ này là 0,5 cm khoảng cách giữa chữ và chữ B thì đôi khi trong trình bày văn bản mà các bạn thấy nó bí bởi vì người đọc ờ, người đọc thì người ta thường phải là cái chữ thứ hai người đôi khi người ta muốn cách nó ra khách ra cho rộng ra một chút đó dụ như thế thì ờ, các bạn chú ý cho thầy nhá đây giờ chúng ta vào đây nhá thầy nói này font chữ riêng của nó các bạn có thể thay nó bằng một font chữ khác thì chỉ có chữ này thay đổi thôi các chữ khác không thay đổi đó, cái phần dấu chấm này là uh, ờ, font chữ ờ, kiểu khác nhá khi mà chúng ta cho vào nó sẽ bị thay đổi nếu chúng ta đánh tiếng Việt à, bây giờ thầy lại cho sang phần uh, form audio ờ, thì chữ P này nó lại khác với kiểu chữ ở đây đúng không Đấy, cả lớp chú ý cho thầy nhé. rồi màu sắc thì các em có thể vào hôm các em chọn cho nó màu khác cũng được màu đỏ màu xanh vân vân các bạn làm thế này đó đấy là phần chữ hoa đầu dòng ok chưa cả các em rồi nhá bây giờ các em thực hành thực hành cho thầy chúng ta cũng làm là các form chữ cho thầy ví dụ như là chỗ này chưa nội dung chúng ta ấn vào nội dung các bạn chú ý cho thầy một vấn đề nữa là ở đây chúng ta có thể à, có các nút tăng giãn khoảng cách dòng theo bước nhảy của chương trình thì chúng ta có thể chọn ở đây chúng ta chọn bước nhảy của chúng ta khác ví dụ 1.4 ở đây 1.5 thì mình có thể 1.3 1.4 1.6 vân vân do chúng ta chỉ định vào đây Đấy đấy là cái cách mà chúng ta làm như vậy rồi các bạn uh, ghi cho thầy những chữ tiếng Anh như sau automatic update có nghĩa là tự động update new document based on this template có nghĩa là tài liệu này sẽ dựa trên cái mẫu chúng ta chọn vào những cái phần này thì nó sẽ tự động làm chúng ta còn phần uh, mô tả ở đây là chúng ta hiểu đây là chính là mô tả font chữ Đấy. đây là phần mô tả font chữ nhá rồi ở còn trên này các bạn uh, chưa hiểu thì các bạn ghi vào cho thầy style type có nghĩa là kiểu chữ style based có nghĩa là dựa trên dựa trên kiểu normal là kiểu thông thường có sẵn ở đây Đấy, dựa trên cái nào tức là chúng ta lấy mẫu của cái có sẵn xong chúng ta dựa trên thầy đọc là bayon có nghĩa là đọc nối đấy nhá bayon chúng ta đọc như thế còn chỗ này là style for flowing paragraph có nghĩa là nó sẽ kiểu nó sẽ theo kiểu nội dung đấy các bạn ghi những chữ tiếng anh này vào nhé formatting là có nghĩa là format là chúng ta làm một cái gì đó theo một cái khuôn khổ đó. dưới này chúng ta nhìn thấy là có text effect thì cái này là chúng ta chọn ví dụ như là chữ của chúng ta có tô màu hay không thì chúng ta chọn đây nó sẽ tô màu ví dụ thầy chọn chữ màu xanh solid đó. khi thầy thay đổi lập tức là toàn bộ những cái trong văn bản của nội dung nó sẽ có màu xanh thầy chọn update Đó. chắc là nó chưa hoạt động phim text màu cái phần này transparency có nghĩa là độ trong suốt của màu sắc các em nhớ cái từ này vào hay dùng nhé transparency là độ trong suốt như là cái kính ấy. ý nó nói về thấu kính tiếng anh nó có nhiều nghĩa thấu kính này qua lăng kính này Đó. mà nhất là xem tin tức về bầu cử tổng thống đô Donald Trump thì người ta hay nhắc cái từ là transparency có nghĩa là khi mà cuộc điều tra được rõ ràng chứ người ta không dùng cái từ clear các lớp nhớ chưa Đấy. rồi xong cái phần thầy dạy nội dung này bây giờ chúng ta thực hành cho thầy nhá cả lớp cùng làm cùng tạo tiêu đề mà các em tự trình bày cho nó đẹp chứ không phải là tiêu đề mỗi đại học này đâu các em có thể làm cái khác các lớp nhớ chưa rồi ok nhá thầy ở ờ. à, ờ, trên này nhá trên cái header này các bạn muốn cái dòng chữ này nó đưa về đây thì các bạn tạo vẽ cho thầy một cái hộp đến đây thôi thì các bạn đưa nó về về đây hộp này hộp này không có border thì lúc in ra nó sẽ không có gì cả mà nó chỉ in ra dòng chữ của chúng ta Đấy, tức là mẹo của chúng ta là chúng ta làm một cái hộp và không có border rồi xong rồi thầy uh, tạm dừng video tại đây